Chào các bạn, tôi Kevin Quyết, chuyên gia đào tạo em Việt Chiến và trong tuần này Kevin Quyết tiếp tục nhận được một số những câu hỏi liên quan đến dòng mục từ hồng trà và câu hỏi được quan tâm nhiều nhất đó là câu hỏi uh, gì ạ? cách thức tạo ra những ly đú từ hồng trà ngon chất lượng được thực hiện như thế nào và trong video này thì Vĩnh Nguyễn sẽ chia sẻ nhanh cách chúng ta để thực hiện để tạo ra những ly đú ngon từ hồng trà À, với những anh chị đang kinh doanh mô hình quán trà sữa thì không lạ gì với dòng đú từ hồng trà nhưng với những bạn chưa từng kinh doanh những các mô hình về trà các bạn rất là quan tâm đến à, lựa chọn nguyên liệu đầu vào hay là cách thức tạo ra những ly đú từ hồng trà ngon và để tạo ra những ly đú từ hồng trà ngon các bạn cần quan tâm đến video sau đây thứ nhất là những nguyên liệu đầu vào các bạn cần phải lựa chọn những nguyên liệu đầu vào chuẩn nguyên liệu ở đây gồm có các loại trà các loại uh, syrup hay các loại mứt hoa, à, hoa quả các loại kem rất là nhiều các nguyên liệu khác thì chúng ta nhà sẽ cần phải quan tâm khi mà chúng ta lựa chọn để chúng ta nhà pha chế thứ hai là nhà À, khi mà chúng ta đã lựa chọn được những nguyên liệu đầu vào rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai đó là bước mà chúng ta sẽ pha chế ra nước cốt của hồng trà và với pha chế ra nước cốt của hồng trà thì chúng ta cần quan tâm đến quy trình pha chế cái từ rau củ để tạo ra nước cốt của trà và sau đó thì chúng ta sẽ bảo quản nước cốt của trà đó và để tạo ra được một nước cốt của trà chuẩn và chúng ta bắt đầu sang bước tiếp theo là bước mà nhận tiến hành vào pha chế và trong bước pha chế này thì với hồng trà được kết hợp với rất là nhiều à, những nguyên liệu khác nhau để tạo ra những ly uống hồng trà khác nhau ví dụ à, hồng trà à, được kết hợp với các loại hạt thì sẽ tạo ra được những hồng trà chân trâu hồng trà à, thạch trái cây hồng trà nhà hạt thủy tinh à, và dạ hồng trà với các loại kem đó là dạ khi chúng ta kết hợp à, hồng trà với các nguyên liệu topping thứ hai đó là dạ chúng ta có thể pha chế ra những à, ly đồ uống từ hồng trà với các loại kem khác nhau ví dụ như là dạ hồng trà kem chi hồng trà kem phô mai hồng trà dạ kem trường ngưỡng hay là dạ các bạn hay được gọi là hồng trà macchiato thì đấy là khi mà chúng ta kết hợp với hồng trà với các loại kem tạo ra những ly đồ uống từ hồng trà và tiếp theo hồng trà có thể kết hợp với rất là nhiều loại hoa quả tươi để tạo ra những cái uống từ hồng trà à, trái cây và hồng trà à, được kết hợp với các loại à, sirap được để tạo ra những hồng trà vị như là hồng trà vị bạc hà hồng trà vị dưa lưới hồng trà vị táo xanh rất là nhiều vị khác nhau khi mà chúng ta kết hợp hồng trà với các trái cây với các loại sirap và như vậy các bạn đã biết được là để tạo ra được uh, đi uống từ hồng trà thì nó liên quan đến quy trình pha chế liên quan đến công thức liên quan đến dạng nguyên liệu đầu vào và cách thức bảo quản một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đó là yếu tố về vệ sinh thực phẩm và khi mà chúng ta sử dụng các nguyên liệu đầu vào chúng ta cần phải biết được là nguồn gốc xuất xứ và quy trình cách thức bảo quản cách để à, đảm bảo yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm để chi tiết hơn thì kevin nguyễn sẽ giới thiệu đến bạn một cuốn sách về nghiệp vụ kinh doanh mô hình quán trà sữa và đồ uống hot trend và trong cuốn sách này kevin nguyễn đã phân tích một cách chi tiết cách mà chúng ta tạo ra được uh, cốt của trà từ nguyên liệu đầu vào cho đến à, À, công thức để chúng ta pha chế ra những ly uống từ hồng trà nếu như bạn quan tâm đến cuốn sách này thì bạn có thể để lại tin nhắn ở phía dưới bình luận hay là nhấn vào nút đăng ký nhấn vào nút tìm hiểu thêm em Nguyên sẽ phản hồi về bạn trong video này thì Nguyên sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Kênh Nguyên